và đây là cái máy báo dung khi nào vào chơi quá chỉ việc bật máy lên cái máy này các bác đút đâu cũng được đưa ai cầm cũng được các bác nhá đây là hai hộp tài xỉu trợ và với cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này nó sẽ báo dung đủ bốn mặt báo đủ bốn mặt cho các bác mỗi mặt nó sẽ có một công thức dung riêng nó có một nhịp dung riêng để cho các bác cảm nhận được và đánh đây đây chính là cái công thức báo dung của cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt này với cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này Các bác có thể lắc, tự mình lắc cũng được Hoặc các bác có thể luồn hột vào cho người khác lắc Mình đứng ngoài cầm máy đánh thôi Coi như đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi Và với bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này Em bao cho các bác nam châm không hít, nước muối nổi và dọi đèn trong Các bác cứ trực tiếp lên cơ sở em test Tại vì là video, thời gian video nó cũng có hạn Nên em xin phép sẽ được khất cái phần test tăng tích sau đây thì em xin phép được test thử một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ chính xác của nó. Đây. Với cái máy báo rung này thì em sẽ cầm ở trong tay để em cảm nhận độ rung của nó vì nó rung rất là nhẹ các bác ạ. Máy không rung. Không rung là ở trong này sẽ có mặt 3 hoặc mặt 4 này các bác này. Ở chén này mình không chắc thì mình có thể bỏ qua các bác nhá. Nhưng em vẫn lật lên cho các bác xem có 3 hoặc 4 không. Đó, cả 3 lẫn 4 luôn, đúng không ạ? máy hai dung hai ngắn hai ngắn ở đây là có mặt 5 này các bác này mặt 5 ở đây em đánh tài các bác nhá đó 5 về tài chuẩn không ạ máy dung một ngắn một ngắn ở đây là có mặt nhất này nhất ở đây em đánh xỉu đó xỉu máy lại dung một ngắn tiếp một ngắn ở đây tiếp tục lại có mặt nhất các bác nhá mình lại đánh xỉu tiếp đó có nhất về xỉu đúng không ạ máy rung hai dài hai dài đây là có mặt lục này lục đây thì mình tài đánh lục tài các bác nhá đó có lục lục tài chuẩn không ạ máy lại tiếp tục dung hai dài tiếp hai dài mình đánh tài tiếp có lục mà đó có lục lại về tài đúng không ạ vừa rồi thì em cũng thử test một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ chính xác của cái bộ hột này bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt này cùng với em rồi đúng không ạ riêng về phần tài xỉu thì mình gặp có đi chơi mình gặp chén phản là cái cái mà mình không thể né được